Em xin chào anh Hoàng. À, em là Nguyễn Tài Tín, sinh năm 1989. Hiện tại thì em đang đi làm um, công ty ạ. À. Um, rất cảm ơn anh vì buổi uh, chia sẻ sáng hôm nay. Thì sau buổi học thì em nhận được rất nhiều giá trị. Thì, uh, hiện tại em là một nhân viên công ty và um, hàng tháng thì uh, với đồng lương thu nhập ít ỏi thì cuộc sống cảm thấy rất khó khăn. Um, và em đang muốn tìm cho mình một thêm một uh, nguồn thu nhập nữa thì rất may mắn được uh, gặp gỡ anh và uh, được anh uh, định hướng và um, chia sẻ cho em thấy được cái nhiều nhiều cái tư duy mà trước đây em không biết um, trước đây thì em um, um, có rất nhiều cái uh, rào cản đối với bản thân Ừ, đó là mình ờ, thiếu tự tin rồi mình ờ, không biết mình bán cái mặt hàng gì hay là mình làm cái nồi giống gì để ừ, làm một kênh youtube riêng cho mình ừ, rồi mình ngày ờ, xuất hiện trước mọi người thì sau buổi học sáng hôm nay thì mọi cái lo lắng hay nỗi sợ của em là được giải tỏa hết thì um, em rất biết ơn anh um, một người anh một người thầy đã um, um chia sẻ rất um, tận tâm rất tâm huyết um, và trao đến ờ, rất nhiều giá trị cho cộng đồng em cảm ơn anh rất nhiều và rất mong được anh ờ, giúp đỡ và hỗ trợ ờ, ở chặng đường kế tiếp ạ à em cảm ơn anh rất nhiều